À, xin chào à, tất cả anh em nhé Chào mừng à, anh em à, đến với channel của mình Và ngày hôm nay mình sẽ gửi tới cho tất cả anh em meta hiện tại đang rất hot nhất và mạnh nhất hiện nay anh em nhé Đối với meta kiếm tiền một vàng ba sao để quay đi anh em Nếu mà như xếp hạng thì anh em hiện tại đang có cái ba cái bài mà chém tướng một vàng để đi là hot nhất anh em ạ thì cái bài này thì mình sẽ bài đánh bài à, chiến binh cho anh em xem anh em nhé mình sẽ đánh à, rác nhé rác để đi nhé đầu game thì mình sẽ đánh à, rác để đi trước rác xong là về à, để nó mạnh lúc đầu xong về cuối game mình sẽ đánh rác để sang rác nhé nhiều game thì anh em cứ ờ, chọn đấy thôi cứ đánh ờ, cứ tướng nào lên hay sao trước thì anh em ờ, đánh con đấy vào cho con đấy vào để anh em lép không phải anh em tụt nhiều máu quá thì về lết game thì anh em sẽ thua những tướng đánh những tướng mà một vàng ba sao để phải đi thì top một thì phải kể tên là cái bài Feyne và hot thứ hai là cái bài Kadita à, kết hợp với à, Ashok nhé và cái bài nữa là cái bài mình đang chơi hiện tại là bài bài chiến binh này anh em ạ chiến binh nhưng mà lúc đầu thì mình sẽ lấy Olat để à, quay đi Olat thì không cần lên ba sao đâu anh em ạ tại vì sau mình sẽ đổi cho rắc mình sẽ ghép đồ cho Olat cũng được Olat xong là thì sau mình sẽ chuyển đồ cho rắc đây ô ba lát luôn anh em nhưng mà anh em đừng lo còn rất nhiều meta mà mình à, chưa gửi tới cho anh em tại vì mình phải làm từ từ ấy anh em mỗi ngày mình sẽ ra một video cho anh em nhé đây là cái meta dễ chơi nhất trong thế hệ à, chiến tướng một vàng ba sao anh em ạ à. còn những đội hình khác như hai vàng ba vàng và bốn vàng anh em à, nào muốn theo dõi thì cả đội hình khác thì anh em à, đừng quên bấm follow và đăng ký kênh à, mình nhá cũng như bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mình tải lên hàng ngày anh em nhé và nếu như mà anh em xem có nó hay thì đừng quên à, cho mình à, xin một like để ủng hộ cho mình nhé vì nó là nguồn động lực rất lớn để cho mình làm video tiếp theo để tìm những đội hình mạnh nhất chất lượng nhất mỗi ngày và gửi tới cho anh em xem anh em nhé bài này thì chơi nó cũng dễ thôi anh em ạ anh em sẽ có hai cách để chơi cách thứ nhất là anh em là sẽ chơi uh, à, Olaf Olaf là đến uh, 3 sao xong đánh Olaf luôn nếu mà nó ra nhiều tướng cho anh em lúc đầu game ấy, với cả đồ chuẩn thì anh em có thể chơi cách thứ nhất là level 4 anh em zone kiếm tướng uh, à, Olaf một vàng ba sao luôn sẽ zone trước ra người đá là zone hết tiền luôn anh em nhé để anh em kiếm được uh, một phát là tìm được ba sao luôn rồi anh em à, uh, úp cấp không cần đo nghĩ gì nữa đó chỉ là trường hợp lúc đầu à, nó giao lát cho anh em nhiều nhé và đồ chuẩn thì mình mới làm cách à, đấy được mình sẽ à, lấy à, hàng phép đi còn không thì anh em à, hãy sờ Low zone từ level 5 và kiếm full 3 sao một vàng trước nhé vì nó sẽ mạnh hơn và an toàn hơn rất nhiều nhưng mà nó sẽ tốn thời gian hơn nếu mà như anh em chơi khách một thì anh em sẽ zone được cực kỳ sớm và tỷ lệ ra top 1 của anh em sẽ cực kỳ cao đấy là tùy vào anh em thôi và đội chuẩn của cái đội hình à, này là cái đội hình này là sẽ là có Olaf và phần quan kịp kỳ quan trọng anh em anh em sẽ build lồ cho nó luôn thứ hai là về cuối game thì mình sẽ đổi cho rắc nếu mà em nghe em đánh ô lát thì ra sao thì anh em sẽ chấm đồ riêng cho rắc cũng được hai cái mén món đồ mà anh em phải có là cuồng đao và huyết kiếm nữa còn những đồ à, thứ ba thì anh em à, đồ gì cũng được miễn là có đam thôi nha. 12 món đầu tiên là đã ổn rồi nếu mà trừ khi anh em bị sốc đan chết hoặc là bị cc à, đấy chết thôi nếu mà này anh em đã kiếm đủ đồ cho một lát rồi thì anh em sẽ kiếm à, chuyển hướng là kiếm à, đồ tanh nhá chỉ cần đồ tanh là được đánh đội hình nào cũng phải cần tanh em ạ anh em nhớ là chỉ cần tanh là được thôi chứ cần cái gì quá lo cao làm gì cả giáp báo giáp ga giáp được thì năng khổng đồ hoặc cái gì cũng được nghe thấy mạnh à? Nhưng mà trận này cũng hơi may mắn một tí anh em ạ Kiếm được chiến binh, à, bốn chiến binh rồi hai con chiến binh hai vàng mình sẽ kẹp thêm à, mình kẹp thêm vệ à, vệ binh vào mình sẽ lấy à, con nautilus để khi có rác thì mình cho nautilus vào nha em ạ nautilus để kích thiết giáp còn anh em à, cứ muốn chơi kiểu này thì cũng ok anh em cứ à, full à, build đồ cho OLAD thôi xong sau thì anh em build đồ cho OLAD hoặc là bán OLAD đi xong là bán OLAD đi xong là chuyển đồ cho rắc thì đấy của anh em top 1 của anh em rơi vào khoảng tầm 8 90 phần trăm luôn anh em còn uh, à, cách mình chơi bây giờ mình sẽ không cho nếu mà OLAD lên ba được thì lên nếu mà không lên được thì thôi nhé mình sẽ không dồn nhé mình sẽ giữ tiền để uh, lên level sớm để kiếm à, để kiếm lắc anh em nhé bởi vì đồ mình cũng ok rồi đồ như này tạm ổn rồi có cuồng đao huyết kiếm rồi có thể giữ máu được anh em ạ đội hình như này của mình nó cũng tạm ổn cũng mạnh mình vẫn sẽ vẫn giữ máu được kênh của mình sẽ đăng rất nhiều về đội hình meta đồ dị cũng như là đồ thử thách mà anh em đặt ra cho mình mình làm đều đều luôn nhé anh em anh em nhớ à, đăng ký kênh à, để ủng hộ mình nhé mình cảm ơn anh em nhiều với mùa 5 5 này thì về cuối game thì nó sẽ cực kỳ à, nhiều cái biến hệ luôn anh em có thể uh, tùy biến để chơi nếu mà anh em uh, hên hoặc uh, nói cho thì anh em có thể uh, có 4 đến 5 cái biến hệ luôn anh em về cuối game uh, anh em uh, có thể uh, biến thấu thêm để uh, phù hợp với uh, anh em thằng này khỏe quá nhỉ nhưng mà vẫn thua mình <laughs> bạn hơi đen thôi luôn thì mình sẽ cho resin vào sao cái lễ hùng này nó lại à, hot thứ nhất là nó con tướng một vàng ở trong cái phiên bản nó được búp à, rất nhiều và nhiều tướng à, bốn năm vàng khác bị lép rất nhiều anh em ạ à. vì tướng một vàng lại lên ngôi thôi meta thay đổi hàng ngày và liên tục mà anh em nào mà, mà cập nhật được trước meta mà cũng như là năm trước thì anh em à, sẽ lợi thế rất nhiều thôi anh em sẽ đeo dây rất nhanh và cái bài 12 vàng cây à, này nó có một điểm chung anh em ạ lúc đầu em à, giữa game hoặc cực kỳ lúc đầu game với giữa game cực kỳ mạnh luôn vì anh em càng lên 3 sao sớm đồ chuẩn thì có thể tỷ lệ đột top 1 của anh em là khá là cao về cuối game thì chắc chắn là sẽ hơi đuối rồi so những cái bài mà đánh về cuối game thì rồi thì nên nếu mà anh em được top 1 thì cũng không chịu thôi nếu như là xếp hạng thì cái bài vay ne với tướng một vàng ba sao thì cái bài này bài vay ne là ok nhất anh em ạ à. bài Cadita là hot thứ hai với cái bài dinh nữa ba bài anh em mình nói sẽ nói với anh ba bài bài anh em có thể à, build cho dinh để đánh đội hình ác quỷ vẫn còn à, những bài à, Aphelot này với tướng 4 à, năm tiền bài như Asan này rồi bài KD nữa về cốt các kiểu nói chung là còn rất nhiều các tướng khác tướng 4 năm tiền thì chắc chắn sẽ mạnh hơn rồi nhưng mà đối với tướng 5 tiền thì anh em phải lên được hai sao không để hai sao thì cũng toang anh em ạ còn mà lên được 3 sao thì tướng 5 tiền thì vô địch rồi <laughs> làm gì có đối thủ ấy anh em ngon rồi anh em ạ đồ này thì cái đại bác này thì nói chung là cho orat thì nó cũng hợp lệ không chuẩn cho lắm nhưng mà mình à, để cho rác nên à, mình lấy đại bác đại bác ánh sáng luôn nó tăng rất nhiều tốc đánh nha anh em sau về mình uh, lát thì mình sẽ bán rồi anh em nào mà muốn theo dõi thêm thì cứ anh em cứ bấm đăng ký kênh nhé mình sẽ không làm anh em thất vọng đâu khi mà úp được những con quan trọng nhất lên được 3 sao thì anh em để đầu tiên anh em à, cần phải làm là úp cấp sớm anh em ạ anh em à, cứ dành tiền để úp cấp thôi lúc nào cũng phải để à, 50 tiền sau là úp, úp cấp lên từ từ khi mà anh em ờ, úp cấp lấy level được thì ờ, thêm những con 4 ờ, năm tiền vào vậy là đủ thì cố gắng và cố gắng xếp đội hình nhá anh em vì mình thì nói chung là hơi đời xếp đội hình một tí mình cũng không hơi say xem cái đội hình của người khác nếu mà mình xếp đội hình xong rồi xem đội hình của người khác nữa thì sợ không còn lấy thủ nữa anh em ạ à. <laughs> mình cứ đánh theo cái à, phương án đầu tiên của mình mà đánh thôi sao mình cũng không xếp đội hình luôn Nói chung là bài này ok rồi, khó thua rồi nhé Đang 100 vàng chứ Đang 100 tiền kìa giờ mình úp cấp lên 8 mình à, thêm à, chiến binh vào còn à, vệ binh thì à, tí mình sẽ bỏ ra nhé mình sẽ à, có giáp mình sẽ thay à, thiết giáp vào mình sẽ đánh à, 4 thiết giáp là 6 vệ binh anh em nếu mà lên được cái level 9 lên level 8 thì mình có thể à, đánh được à, 6 vệ binh với cả 3 thiết giáp ông này khỏe đấy ông này đánh ác quỷ mất sinh rồi anh em ơi giờ mình kiếm đồ tanh thôi mình sẽ ờ, build đồ tanh cho Asia Asia nói chung là tay cũng hơi cứng đây anh em nếu mà mình nói cái gì sai hoặc là không đúng thì anh em à, có thể à, comment ở phần bình luận nhé để nhắc nhở mình để mình à, rút kinh nghiệm nhé anh em ở cái 1 5.5 này mình đánh giá rất là cao nhưng cái dao mà 4.5 này 4.2 này 5.2 này thì nó sẽ ra cho anh em à, cái đồ để giúp cho anh em rất nhiều luôn anh em anh em chơi bài vây cót đi với à, thây ma thì cũng rất là hot bài đấy là bài bốn tiền đó chơi bài bốn tiền năm tiền thì cũng ok giờ mình úp cấp thôi mình uh, lên được 8 thì mình uh, sẽ chôn rắc nhá sẽ kiếm rắc bài này thì mình uh, lên 9 thì cũng tốt nhưng mà lên 8 cũng được anh em ạ không cần thiết lên 9 lắm chắc bài này thì mình sẽ lên đến 8 là zone thôi nếu mà không có cái gì để zone để lấy nữa thì mình mới úp cấp thôi Hôm nay ông đánh xong đấu Đồ à, à, à, ấy kìa Đồ của Jiven kìa Đỉnh kìa Đang đứng thứ ba Có nhặt đồ rồi nhưng mà Giờ đồ mình không nhiều không quan trọng nữa lắm Bởi vì mình Cơ bản nhất là đủ đồ anh em Giờ mình chỉ cần là Đấy đồ tanh, đồ tanh thì nhặt lúc nào cũng được dễ có một bài mà để anh em ờ, đánh top 1 mà hiện tại nó đang khá là hot đó là bài Afelot này chơi không phải là bài Afelot uh, kẹp với uh, ờ, mặt sứ nữa đâu nhá mà là chơi Afelot kẹp với bài những bốn năm tiền giờ đổi hệ rồi rồi đây em ạ chỉnh rắc thôi nếu cái bài mà anh em chơi bốn quân đoàn ba tiền thì anh em kiếm thêm à, con nào càng nhiều tiền càng tốt sức kiếm mấy con à, rẻ tiền vào quân đoàn nó có thể chơi là anh em có thể chơi là Zeven với The Diven nhé nếu mà cây ly chỉ khỏi phải lo khỏi phải nói khỏi bàn anh em ạ à. thiết giáp còn thế mình thêm rác vào nữa là sẽ là ba chiếc giáp đây có rác mình sẽ bán ô đi <laughs> nếu mà anh em chơi cái hệ thiên thần mà anh em phải có đó là con đeo và con à, đất với con rắc muốn chơi ba thiết sát thì phải có rắc nếu mà anh em ờ, không ờ, chỉ chơi hai thiết sát thôi thì không cần rắc anh em có những con khác thì kẹp vào anh em còn thắc mắc gì cái đội hình nào thì đừng quên bình luận ở phía dưới phần video nhé nếu như mà mình ờ, biết hoặc là anh em nào xem video của mình mà biết thì sẽ bình luận giải đáp thắc mắc cho anh em để em anh em chơi leo danh uh, tốt nhất để những bài bắc binh nhất nhé anh em giờ bài của mình là như này là quá ổn rồi mình có rắc rồi giờ mình chỉ dồn lên rắc uh, mình sẽ thử đây dồn rắc ba sao nhé có cả nico luôn kiếm rắc mở hai con rắc ừ. sẽ kiếm rắc ba sao anh em ạ à. giờ mình còn rất nhiều máu có thể rơi à, level tám rồi có thể sẽ kiếm rắc được tỷ lệ ra rắc là nó là hai năm phần trăm nó cũng mạnh đấy nhưng mà tôi còn mạnh hơn nữa anh em ơi rồi mình sẽ giáp máu đi cho anh chia luôn nó khỏe cho nó vip anh em ạ không cho con này đi con này con này đi cho nó thanh con này nó bút giáp thanh nhiều nó bút nhiều nhiều giáp lần nhiều lần rác dạ, đâu hết rồi thì em xin lên ba xa mẹ bây giờ đánh à, thiên thần à, long tộc thiên thần đông tộc thì không không mạnh lắm anh em ạ nói chung mà muốn à, đánh bài à, thiên thần thì không ổn thiên thần chơi với long tộc anh em đánh bài chiến binh này mà để đeo danh thì anh em có thể chơi à, chiến binh điểm mạnh của chiến binh là đối với à, đối chơi là của nó dễ chơi đơn, đơn giản dễ hoàn thiện đội hình chiến binh à, tăng sát thương theo thời gian nữa 6 chiến binh thì nó sẽ kích hoạt được đường lá chắn à, khá là lớn điểm yếu của nó là đội hình này chỉ đạt hiệu quả khi có 6 chiến binh thôi nhé anh em chỉ có 5 chiến binh là nó sẽ không mạnh nhé có ba chiến binh là cũng không mạnh nữa nhé anh em phải à, lên cấp nhanh lên cấp sớm để à, tìm rác rác cần à, nhưng mà đồ chuẩn cho rác ấy đồ chuẩn nhất ấy anh em à, cần à, khăn kháng thuật tà ác để à, nhấn niềm sát thương đội hình anh em có thể chơi với bà chiến binh này là à, để chuẩn nhất đấy thì là và Galio này rác này với cả Nautilus Lesin này Nilari này Orat này Azure với cả Vego nữa Vego nữa Rồi ờ, thì mình à, có vì à, có nhiều cái nen xong là Ninari thì mình kiếm máy mà không có anh em ạ nên mình à, lấy cái nen cái nen sắp đến ba luôn rồi cái này ra nhiều rồi sắc lên dần dần rồi anh em ơi bài ông này thiên thần quân đoàn Đấy, cây lê bây giờ cũng rất ok nhưng mà build đồ phải chuẩn nếu mà đồ không ngon thì cũng không ăn thua Cái này ba sao luôn em này Zone là Rác đâu ra đây Rác đâu hơi khó anh em nếu mà anh chơi, chơi bài này nếu mà trang bị cần thiết lúc đầu em ấy cho lát ấy thì à, anh em cần à, con à, anh em điều cái đồ mà anh em à, để lấy ấy, đó là đại bác yên thanh này cuồng đao này với cả cuồng cung nha anh em có được cuồng cung ánh sáng thì càng thốt nếu đồ chuẩn cho rắc thì anh em anh em có thể lấy à, phải bác Yên Thanh với cái à, lá cờ dây ke này với cả kháng thuật tà ác anh em cái khăn ấy. để nó không bị choáng mình nghĩ cái bài này muốn uh, à, lấy top 2 cũng khó anh em ạ rắc hai đồ ngon này Ở hình đối phương không có kháng áp chế nữa trừ khi rắc bị cc từ cc đến chết thôi thì mới ra mình mới thua được rồi còn hai con rắc thôi cố lên nào mình sẽ dồn luôn dồn hết tiền luôn chín rắc luôn anh em ơi rắc đâu ra đây đây xin nữa này đây xin cũng sắp đến 3 sao rồi đó 3 sao luôn kìa kiếm thêm hai con rắc nữa rồi. À? nói chung bài này cũng top một rồi nhưng mà muốn muốn à, kiếm thêm rắc để cho nó đẹp hơn anh em <laughs> rắc hai sao là cũng đủ cân rồi nhưng mà rắc ba sao để cho nó mắc đinh luôn nên được các ba sao thì phải nói rồi rồi thằng con nữa thôi cố lên nào được rồi ra đây không thấy luôn anh em ạ nên là rắc đâu rồi ra đây nào khó thế nhỉ mỗi một con nữa thôi mà xin con nó cho đẹp nào lần sau nếu mà không ra nữa chắc mình sẽ phải bán máu để thí anh em ạ để kiếm rác rắc nó đập kìa anh em xem rắc nó đập này thích chưa kd hai không là gì luôn anh em ạ cho lên ba sao mình ba con ba sao rồi anh em ơi có rác nữa là bốn con bốn sao ai đánh nổi nữa à? đấy không có rác luôn chắc chỉ cần bắn máu anh em ạ chắc nó sẽ chết nếu mà xong bắn này nó sẽ chết thì mình sẽ bán máu cho nó nhá bán cho ván nhé để mình chém à, rắc ba sao mình có một cái neko rồi đấy nó cũng mạnh đấy chứ đấy, quân đoàn cái lê này với cả Yasoba các kiểu rồi bài lê của ông ấy đồ không được mắc binh ra này không có luôn kiểu lấy cho nó đẹp thôi nha mình bán máu nhá thôi thằng bán đi sau cả còn nào ra này thôi Asia ra luôn <laughs> cho thắng bán nữa đi tôi à, không kiếm được rác thì tôi cho ông thằng bán nữa nhé tôi kiếm được rác thì thôi vì <laughs> tròn trách nhiệm được rác ba sao là ok rồi trông như nào cũng thắng nhưng mà được rác ba sao cho nó đẹp đội hình thôi đây rồi anh em ơi ok rồi anh em ạ được như ước nguyện rồi bây giờ thắng được rồi anh em ơi Ờ, thôi top một rồi anh em ạ à. anh em à, nhớ à, like và follow à, kênh của mình nhá cảm ơn anh em nhiều bye bye tạm biệt anh em